hạch lao hả yeah. hạch lao là bệnh gì vậy hạch lao nổi gần cổ mình nè kìa bên, bên à đây hả dạ wow trời cái cục bự dữ vậy dạ cái đêm đó em nằm tự nhiên em, em ho đi ừ. em ho cái em mệt em kêu chơi với mẹ xuống xuống vậy đó cái sáng sáng thức dậy cái em em cũng không vậy như em thở không nổi vậy đó ừ rồi cha mẹ mẹ em thấy ổn ổn rồi nó phát nó càng ngày càng bự cái nó bể rồi lên vĩnh long kêu nằm viện nữa ờ em cũng có bảo hiểm đồ đầy đủ phải không dạ nhưng mà mấy gà là mình tốn bao nhiêu tiền rồi từ lúc chị em mấy tới giờ rồi cũng gần cả trăm giữ gì đó hả trăm triệu thì giờ dai hảo chứ biết làm sao giờ thì con bệnh thì giờ còn còn nước thì còn tát vay bên cận nghèo á à, à đúng rồi cận nghèo người ta cho vay dạ, 60 dạ, dạ, mươi cái đó là trả hàng tháng hay trả sao đóng đóng lại tháng chuyện trăm ngàn à, đây em không có ờ, nhiều em ờ, để em chích cái quỹ ờ, hoàn trả máy ấm của em em gửi cho gia đình mình 5 triệu rồi gia đình mình đi khám điều trị bệnh gì á cho em ấy coi như dạ. thế nào à, chị ý giùm em không một triệu hai ba bốn 5 triệu đây em gửi uh, cho uh, gia đình mình bên tại chợ cô cứu giúp cho con em được thiếu tiền về đi điều đi, đi điều trị bệnh em rất thành thật cảm ơn Dạ, uh, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước đang có mặt trên phà Gạch Bà để đi qua ấp An Thạnh, xã Lục Chỉ Thành, huyện Mang Thích của tỉnh Vĩnh Long Thì hôm nay Phước qua đây để uh, chia sẻ cho cô chú anh chị về uh, hoàn cảnh của một uh, em trai em thì uh, sinh năm 2000 chỉ mới uh, 23 tuổi thôi và em bị bệnh uh, với ước mơ đơn giản của em thôi uh, là do em không có tiền trị bệnh nên ước mơ của em là chỉ uh, xin uh, có được một cái hòm để uh, khi mình mất và có nơi chôn cất nghe thì thấy thật sự là xót xa ha cô chú anh chị Hôm nay thì Phước ờ, sẽ ờ, qua đây để ờ, tìm hiểu về hoàn cảnh của em em trai ấy Lâu rồi mình không có đi đi phà Ngoài đây gió mát dữ lắm luôn Sông nước mênh mông Nhà em vô hơi sâu nha cô chú anh chị mình qua phà rồi xong rồi mình à, phải à, chạy sâu vào trong nữa Rồi tới nhà của em Khương rồi nha Cô chú anh chị à, địa chỉ ở đây là 277 ấp à, Mỹ Thạnh A xã Lục Sĩ Thành huyện Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long Đây quá dạ con chào cô à, cô là mẹ phải không ạ à? dạ dạ dạ à, hiện tại là mình đã tới được nhà của em Khương rồi nha cô chú anh chị dạ. Em Khương là bị bệnh gì á cô? Hạch lao. Hạch lao hả? Ừ. Hạch lao là bệnh gì vậy? Hạch lao nổi gần cổ mình là rồi giờ à. nó, nó hết rồi. Cái nó... Em lấy nằm võng như không chứ không nằm dưới được. Dạ. Có Nên... thể ngồi được không? Hay là ngồi nằm không? À. Ờ. Ngồi chút xíu cái nó ngồi là nó nằm nữa rồi chứ không được đi đâu lâu chứ. Và em ấy là phát bệnh bao khoảng bao lâu rồi đó cô? Trước siêu thị là cái thị 16. À trước siêu thị 16 tới giờ rồi cái nó bớt nó hết hết rồi cái chích ngừa covid á dạ. rồi nó kháng thuốc cho lại nó mới mạnh nó mới nặng lại tới giờ ừ. rồi bây giờ nó đây một bể rồi cái ở đây rồi ở đây rồi thêm dưới bụng rồi nữa nè à, tức là nó bị lan ra đâu dạ. dở cho dở cho anh coi cái ờ, khương wow. yeah. không hổm nó bự vậy nè rồi dạ. nó bể bể rồi nó xịp lại vậy rồi ở đằng sau một cục nữa ở làm sao tại nó nằm giống đó ta không thấy chứ làm sao dùng à. nó sưng cái gần cổ lên luôn đâu con nghiêng con coi thử cái con, cái con, con tại con chưa có thấy dạ. à, từ từ từ từ đi cô cô đỡ hay mấy ờ, con coi chừng té không được được dạ. Bên à bên đây hả dạ wow trời cái cục bự dữ vậy dạ hết trơn có làm ừ. rồi là hồi lúc trước em có đi học đồ không cái gì không khương dạ lúc chứ lúc à, lúc 16 tuổi thì em nghỉ học rồi ờ. em đi học em đi làm đi làm rồi tới à, 21 tuổi cái bị bệnh bệnh bệnh rồi mới về nhà luôn ờ, lúc trước em làm cái gì dạ em làm công ty á làm bên cái gì dạ làm công ty giày làm dài hả vậy ở ngoài cần thơ ngoài ấy hả làm ở trên uh, hay là quanh bên vĩnh long à, trên sài gòn luôn dạ ở với người chị à cái nhà này chắc là nhà tình thương của nhà nước cho quá dạ. gia đình mình đây có sổ hộ nghèo gì không cô cận nghèo cận nghèo ha dạ. rồi bây giờ ờ, cô nè cô là cô làm cái gì ở đây ờ, có vòng vòng vòng nhà vườn có chút xíu đây mà ai mướt mặn gì cũng mặn tại vì mình ở đây không không có tiền dạ. à, đi như đi buôn bán bẻ dừa ở đây nè đi bán à. rồi về trả tiền ta kiếm lòng đồng lời nuôi nó chứ giờ ở đây giờ đâu có ít xịu đi mà mướn à rồi cha nó đi có um, đi mần mướn thì ngày nào thì hay ngày nấy ở đây người ta cũng rất mướn mướn mần à. rồi lâu lâu có chị dịp người ta cắt nhà vậy nè người ta mới kêu bằng năm mười ngày hai mươi ngày cái nghỉ rồi ừ. ngày cũng có hai trăm rưỡi ngàn ngày hai trăm rưỡi dạ thì cô ở nhà bắt căng nó rồi đâu có đi mận gì à. lâu lâu cái gì với tỷ anh anh em đó ở nhà như nghỉ học rồi đó nghỉ thứ bảy thứ bảy chủ nhật này nè à. nghỉ ai mướn mận được buổi à, buổi sáng là buổi chiều nghỉ à đâu có ai đi đâu đi mần suốt mùa thu đâu rồi khi mà mình vô bệnh viện mình khám như vậy á, là bác sĩ à, nói như thế nào ạ à? như nó hạch lao mà nó không có lây ừ. như bây giờ thì còn nước thì còn tát thì bây giờ nó bị vậy thì cũng tháng tháng nào cũng đi khám hết dạ là cho thuốc về uống thôi dạ. con nghe nói là bệnh này chị cũng được mà đúng không cũng được bị chị được mà con cái chị đã chích thuốc ngừa covid á nó dạ. kháng thuốc lại nó nó nặng à rồi bây giờ như vậy đó rồi chích chích rồi nó kháng thuốc rồi uống hoài nó cũng nằm vậy hoài đó à. À, em Khương đây là con trai lớn của cô hả? Dạ. Nó sinh uh, sinh năm 2000. Dạ. 2000 thì tính ra mấy năm nay chỉ có mới uh, à, 23 tuổi. 23 tuổi thôi, tuổi đời còn quá trẻ luôn. Ừ. Mà bị bệnh như thế này. Dạ. À, con có nghe anh Tài <laughs> nói là dạ. <laughs> anh thấy giờ gia đình bế tắc quá rồi, rồi dạ. giờ <laughs> chị như là muốn liên hệ hòm sẵn trước vậy để khi nào em ấy mất là chuẩn bị dạ. nghe là thấy cũng uh, xót xa thiệt vậy dạ, chứ nó nằm giống vậy không suốt mùa thu à đi tỷ đi xuống tiểu là đỡ đỡ ừ. người vậy không có bận tả gì luôn không à. nằm nằm giống gì nó đỡ bị hầm cái dạ. lưng còn dạ. nếu chẳng hạn như mình nằm trên giường á cái nó hầm cái lưng nó ăn dạ. cái lưng nữa dạ. như nếu mà bây giờ mình mấy bữa trước mình đi vô bệnh viện là bệnh viện ờ, khám bệnh viện nào cô có dạ. bảo hiểm không có bảo hiểm bệnh viện Vĩnh Long, Long hả Lao à. Ờ. rồi mình có đi các bệnh viện khác thử không à. À, lúc đó à, em nằm em bị uh, huyết bao tử à. nằm ở trên thôi hết uh, 5 ngày à. 5 ngày về uống uống thuốc uh, hết rồi cái đêm đó em nằm tự nhiên em, em ho đi ừ. em ho cái em mệt em kêu chơi với mẹ xuống xuống về đó cái sáng sáng thức dậy cái em em cũng không vậy như em thở không nổi vậy đó ừ. rồi cha mẹ mẹ em thấy ổn ổn rồi chuyển lên ừ, vĩnh long vừa đó anh tài chuyển lên vĩnh long vĩnh long cái nó nó nói em bị ờ, hạch lao ừ. uống thuốc uống thuốc hết cái uh, ờ, xã ờ, ở đây nè kêu em chích thuốc uh, covid ừ. nó rồi em chích uh, hết một mũi mới có hai em đâu có biết đâu ừ. em mới đi chích chết hết một mũi về nó hả nó cũng bình thường à cái thứ bảy em đang làm cho anh thơ nè lúc đó là em cũng khỏe rồi em cũng đi làm cái nó nó hành em đi em cũng không biết nữa cái nó hành hành em về về nhà tự nhiên nó nổi bên đây nè ừ. cái em đi em đi là cũng cũng bình thường cái rồi nó phát nó càng ngày càng bự cái nó bể rồi lên vĩnh long kêu nằm viện nữa ừ. nằm hết 9 ngày là em nằm vĩnh long hai lần á ờ, em cũng có bảo hiểm đồ đầy đủ phải không dạ nhưng mà mấy gà là mình tốn bao nhiêu tiền rồi từ lúc chị em mấy tháng giờ rồi cũng gần cả trăm giữ gì đó hả dạ. tại vì nằm cần thơ không có bảo hiểm á à. là vô hết ba à tức là bảo hiểm của mấy là ở, ở bên vĩnh long hết dạ. bảo hiểm luôn dạ của anh Trinh Vĩnh Long thì ờ, trên Cần Thơ thì hết bảo hiểm về đây mua bảo hiểm cái cũng tốn tiền tại vì bến chỉ, ờ, chỉ thị 16 đó yeah. Dạ. đâu có mua đâu có ờ, nó đâu có tính tiền bảo hiểm mình yeah. Dạ. rồi mình tính tiền ấy không ờ. tính rồi cũng xem xem còn trăm trước chỉ thị 16 tới giờ vì tiền đâu chị trăm triệu đó ừ, gần trăm triệu thì giờ dai hỏi chứ biết làm sao giờ thì con bệnh thì bây giờ còn còn nước thì còn tác ờ. Gia nhà nước hết 60 triệu à, Là mình cầm giấy tờ nhà đất đai dạ. rồi hả? Dạ Vay bên cận nghèo á À, à đúng ờ. rồi, cận nghèo người ta cho dạ, vay 60 dạ, 60 triệu. Cái đó là trả hàng tháng hay trả hàng sao? Như không? đóng, đóng lãi, như gửi tiết kiệm đó, tháng chuyện trăm ngàn à. Dạ Tháng mình đóng, đóng là cái lãi nó có giật không? không ờ, đóng vô đó rồi chừng nào nó mình trả nó mới trừ lại còn à tức là 100 ngàn đó chỉ là lãi thôi yeah. Dạ. còn 60 à, triệu kia thì là cố định luôn yeah. rồi dạ. chừng nào mình trả 60 triệu thôi mình có thế chấp gì không dạ không à tức là hộ cận nghèo ở địa phương vậy dạ. rồi cho vay thôi dạ. thì cũng thấy cũng quá tốt cũng đỡ dạ. nhờ cái phần đó mà dạ. em nó cũng duy trì tới giờ chứ dạ. nếu không thì uh, chắc cũng xong rồi dạ. rồi lúc trước làm bên uh, trên trển thì có ghệ gọc gì không dạ không người yêu còn người yêu uh, giờ chắc bỏ luôn rồi quá nếu bệnh gì không, hơn là chưa có ghệ hả em làm ở trển là em lo làm không à em không à. có quen gì hết à. Ờ. còn giờ nếu mà có tiền thì mình đi trị tiếp dạ. bác sĩ có nói là bệnh này là có tiền trị hết không nói à, có tiền thì trị hết nói mà nó cái này là điều trị hoài từ hoài đó chứ không bao giờ ờ, bỏ thuốc được bỏ thuốc à. lại cho tại vì à, hồi lúc đó tôi bị ờ, bệnh bệnh về xuất huyết bao tử á yeah. Dạ. là rồi cái đầu nó nói bị là bệnh thiếu máu nhiều quá à lên yeah. Dạ. chảnh cái đầu vô ba bịch máu đó đó ba bịch nó là hai, hai triệu mấy một bịch yeah. Dạ. nên mình lúc đó mình không có tiền không có bảo hiểm rồi nó tính ba bịch máu tính ra hết trơn nằm 5 ngày là tính 10 13 triệu 800 mấy chục ngàn đó là tiền ăn uống mình không có tính yeah. Dạ. rồi bệnh té test rồi đó là là nó đâu có tính như mình vô đó mình tính tiền cái đó đó rồi ờ, về đúng 5 ngày 5 ngày chứ cho mình về về đúng một tháng là nó tái phát lại nữa còn bây giờ em nói là em muốn thuốc em muốn không được tại vì em cái bao tử em bị yếu á à, là không có uống thuốc được luôn uống thuốc ờ, vậy như uống thuốc nhẹ uống được à. còn mạnh quá thì uống vô cái bao tử nó quặn em ói thì cũng bị xuất huyết bao tử nữa hả dạ. à. bệnh đầu tiên vậy là giờ là hàng ngày là còn ăn cơm nước gì được không hay là mình phải uh, à, uống sữa lúc à. được lúc không giờ là chỉ uống sữa nhiều ừ, mua sữa, sữa uh, cô mi đó dạ, dạ chừng 4 ngày 5 ngày thùng bốn ngày 5 ngày thùng có khi không tới em thì uh, thôi uh, giờ cũng biết được hoàn cảnh gia đình mình vậy đâu yeah. Dạ. có dịp này em ghé qua đây chủ yếu là thăm người khương nè yeah. Dạ. nghe thấy uh, cái anh tài ảnh nói như vậy đó yeah. Dạ. rồi anh gửi hình ảnh của em khương cho em coi thấy gì qua đây em không có nhiều em để em chích cái quỹ hoàn trả máy ấm của em em gửi cho gia đình mình 5 triệu rồi gia đình mình đi khám điều trị bệnh gì đó cho em ấy coi như yeah. thế nào rồi sau khi mà nếu em về á ờ, dạ. có cô chú anh chị nào mạnh thường quân nào hỗ trợ dạ. thêm dạ. thì uh, em uh, sẽ đem qua gửi cho dạ. gia đình mình cái này dạ. thì tùy vào cái duyên cái phước phận thôi dạ. để coi duy trì cái ờ, sự sống cho em ấy dạ dạ, dạ. để nha em lấy uh, cái tiền ra đem gửi dạ. nè à, chị đếm giùm em ha một triệu hai ba bốn năm triệu đây em gửi uh, cho uh, gia đình mình xem như là hỗ trợ phần nào tạm dạ. thời đây yeah. Dạ. còn khi mà em về nữa nếu mà có gì hơn nữa thì em sẽ đem qua yeah dạ. bên tại chợ cứu, cứu giúp cho con em được thiếu tiền về đi điều đi, đi điều trị bệnh em rất thành thật cảm ơn rồi khương dạ, cũng không, dạ. không biết còn gì nói hơn ừ. khương cũng gắng gìn sức khỏe nha để đi ờ, trị bệnh nha cưng dạ rồi thôi vậy à, chắc có lẽ không cảm ơn chứ vậy <laughs> em cảm ơn anh ờ à, à, chắc có lẽ phước xin ờ, kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ờ, một cái clip sau à, nếu mà em khương đây gia đình em à, đủ duyên đủ phước phần thì à, à, nhận được sự hỗ trợ của cô chú anh chị thì phước sẽ à, quay lại để à, trao tiền cho gia đình để à, đi à, điều trị che máy nói chung là cũng à, mong là hết bệnh thôi yeah. Dạ dạ mình thật cảm ơn dạ dạ bye bye và hẹn gặp lại ạ dạ. dạ mấy anh cho nước dừa lấy ừ, thảo với ờ, trần ngọc thương đi dạ